Ok, xin chào bạn trên đầu mình nha Mình là Jackie đây Hôm nay mình sẽ video đó chính là mua một cái hạt trên shop kim.com nha bạn Sau này bạn mình giới thiệu giùm mình Đó Đây là bạn Đó là shop, đó là cái shop nè bạn Nên bạn giới thiệu mình đó Ba lần mình đã mua hai con hàng này nè Mình giờ hết tiền rồi Nên mua cái ba lần mình có vay video mua luôn Nhưng mà kết quả là sao bạn Còn đủ cái gì mua xong mới quay video rồi nhưng nó lại bị xá nên ờ, mình giờ thì quay video mua mấy cái bình thường thôi giờ mua nhiêu còn nhiêu thì chơi giờ mua xong còn đúng 12 ngàn luôn á mấy bài bên mình giờ mình xem mình thấy mình sẽ chọn một số nào mình cũng biết mình cái con số mà không biết luôn lúc nãy mình mua cái phần mua chi v hai mà nhưng mà nó lại nhưng mà cái coi mình nhận được là mua chi v một ấy thì lúc đó mình kiểu ủa tại sao tôi là mua chia với hai mà sao nó là mua chia với một Tớ mình đọc lại mới đắt 95 phần trăm ấy là mua chia với hai nhưng mà mình loại loại lò vào cái ô kia ok quá đây mình thấy số này cũng đẹp đẹp nè mua cũng mua mấy bạn sẽ không thấy được đâu nha bạn mình sẽ chỉnh màn qua cửa sổ mấy bạn sẽ không thấy đâu một pha quay màn hình cửa sổ đó là quay cái này thì chết luôn rồi đâu Ủa sao chỉ có một cái cửa sổ vậy? ok giờ mình sẽ bệnh này bạn tạm à, kia để mấy bạn đỡ bị thêm nhìn thấy bịt khẩu nha mà mình thấy màn hình nó tối tối thì em cảm nhận về mình phải che này mất cần bị lỗ mà khẩu chết rồi ok mình đã xong rồi các bạn đây nó là sao biết mật khẩu đó mình đã chia rồi mình không bật lên đâu nó còn lộ mật khẩu chết và đây là con này mình mới mua trông nó khá là lắc đấy mà giờ mấy mình đang quay bộ OBS nó không lắc mới lạ luôn nó mấy bạn thấy mình nó vô chậm lắc vậy thì thông cảm cho mình vay vào phần mềm OBS này nè thì nó lâu lắm nó lắc lắm nó lắc kinh dị luôn rồi mình biết nó quay rồi à. quay là đỡ lắc hơn này bạn đó mà quay màn hình chính này sẽ đỡ lắc hơn mau mua được nha ok starting roblox được rồi chờ xíu nha ngoài mình ở ngoài mình xíu mà mình mua này xong sáng anh thấy thấy ạc nào ấy, nó có uy tín hay không thì ok cái đi shop hiện giờ mình đang up video vậy nó vẫn còn uy tín nữa bạn và mình nghe shop đây tầm 30 tháng 4 nó sẽ hết giảm giá nữa thì có gì mình sẽ show lại và tranh và tranh thủ mua nha đặc biệt là tập V4 đấy chỉ giá 149k rồi là đủ đã mua rồi các bạn rất là rẻ luôn hay là giờ chỉ với 49 nghìn đó luôn một ảm mua chim thường à. đây anh em mua chia với hai bạn ơi như nè ạc à, lúc nãy nha nè bạn lúc nãy mình có mua cái ạc á nó ở phần mua chia với hai nhưng mà bật ra nó là mua chia với một còn cái phần này còn trái này á chia với là với một thì rồi nhưng mà còn chia còn lại đều thức tỉnh nè đó thức tỉnh luôn ui ngon ngon ngon mình thức tỉnh thêm lần nữa thôi được rồi ngon ngon ngon à này à được à, cái mảnh cứ đổi thứ này up về 4 được luôn này mình không phải là về quảng cáo nha bạn kiểu mình sẽ về mua thử một ngày thôi chứ không phải là quảng cáo nha anh này không đi chưa đi qua cổng được nè mà anh này nó mua chi với hai luôn rồi không giả chân này mà đó đó không hề giả chân nha chỉ có chi về là chưa thôi nếu bạn thấy sao hàng này các bạn kho đồ thì nó hơi lỏ xíu có magma barrier rubber này, này nó hơi lỏ xíu nhưng không sao đó mấy bạn thấy sao một con hàng này khi bỏ tiền ra nó với con hàng này đó quá hay luôn quá hay ok giờ thì mình chỉ quay video đến đây thôi mà chỉ video thì mua thử một con hàng trên đây thôi đó mấy bạn thấy không mình chỉ cần tốt 29 ngàn thôi đã đôi một con một con ạc gần full multi V2 luôn thử ừ. chiêu táp thì nó chưa có chưa táp thì chưa có chưa táp thì chưa có mình check rồi đó tính ra ZXF nhà chỉ thiếu hai chiêu thôi là được đó nên bạn thấy sao mà chỉ tốn 29 ngày thôi đã mua được một con ảnh gần mochi gần thức tỉnh full rồi. Thế bạn thấy thế nào? Rồi ok, giờ mình chỉ nói quay video đến thế thôi. Và khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một một à, từ từ trước khi đó mình sẽ bật lại Ê... à không sao bạn lúc nãy cái mà hiện ra nó là mình khổ ạc các bạn nhưng mà thôi không sao vì mình, mình sẽ đang up video này lên để thì mọi bạn cũng sẽ không lấy được mật khẩu đâu vì lúc đó mình đã đổi mật khẩu rồi mấy bạn cũng không thể lấy được đâu nên thôi nha và mình cũng sẽ ghi luôn cái tên lại tên đó đây là tên shop này bạn kingrobot.com nha mình chỉ ghi ra thôi chứ đường lên thì mình không copy được vì nó lát quá copy không được copy bạn bỏ bấm không được phải copy lại thêm ấy đó đó nè mấy bạn tranh thủ mua nha bạn nếu mấy bạn muốn mua thì tranh thủ mua nha cái này mà không hề quảng cáo nha nói trước là không hề quảng cáo chỉ giới thiệu thôi giờ còn hai ngày nữa nè bạn ngày mai nữa hết hạn là ngày ngày mai ngày mốt nữa hết hạn luôn á các bạn tranh thủ mua tập tập với bốn với một trăm bốn mươi chín k đi mua chi với hai chín là cho chín k một trăm phần trăm có mua chi hai chín k gì đi đó À, tức là mình hơi lại nha, tại sao này nó nó một trăm phần trăm có Muji. Ý là mình mình tưởng là Muji thần, Muji thượng ấy, nhưng mà ai ngờ này là Muji V2 lại thật Muji V2 và vừa là V2 vừa là uh, ờ, V1 luôn á. Mấy bạn tranh thủ nha. Bạch khẩu thì mình lỡ lộ, nhưng mà mấy bạn cũng không đâu. được Ok. Và mấy bạn nhớ ấn subscribe nhớ subscribe và like nha nè nhớ subscribe này nè nhấn cái chuông nhận thông báo sớm nhất từ kênh mình nha và ấn like từ từ nó lắc quá mình đang ở mấy trang máy xem có là nhiều mấy đó mấy bạn ấn like ở à, lộ lộ lộn lộn này youtube này nè bạn mấy bạn ấn like là trên youtube nha ấn like nha và share video để mình được nhiều người ủng hộ xem nha ok bye bye